Nguyễn Phú Trọng phái Phan Đình Trạc vào Sài Gòn tiếp ứng Nguyễn Văn Nên, Lê Thanh Hải, Lâm Nguy. Từ khi chuyển Trần Lưu Quang ra Hà Nội, ông Trần Lưu Quang tại Sài Gòn đang bị trống chân. Liên minh Tây Đôi Trần Lưu Quang Nguyễn Văn Nên giờ mất đi một chân. Đây là vấn đề khó khăn đối với Nguyễn Văn Nên. Một mình ông nên chơi vơ giữa một rừng đàn em của Lê Thanh Hải hiện nay vẫn đang được bố trí ở mọi ngóc ngách trong bộ máy chính quyền thành phố. Vấn đề tiếp nữa là dự tính đưa Nguyễn Văn Thể về thành phố Hồ Chí Minh, cho tới nay cũng chưa tiến triển. Việc điều tra tất thành cang trong tù dường như cũng đang dậm chân tại chỗ, không tiến triển gì nhiều. Đã vậy, cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh là đề nghị xét giảm án cho Tất Thành Cang thì đủ thấy ông Nguyễn Văn Nên khó khăn như thế nào. Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn không ngừng lo chuyện nhân sự cho Hội nghị Trung ương 3 sắp tới. Sức khỏe ông Trọng thì giờ đã rất yếu. Vậy mà ông phải lo cả hai mặt trận, mặt trận đấu đá giành quyền bố trí nhân sự và cuộc chiến đốt lò mà lần này là ông Trọng nhắm vào nhóm lợi ích Lê Thanh Hải. Từ đại hội 13 đến nay đã 4 tháng, ông Nguyễn Phú Trọng cứ lay hoay mãi không bố trí giàn lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ cho Nguyễn Văn Nên. Không biết ý định chuyển Nguyễn Thành Phong khỏi vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố có thành công hay không nữa. Hiện nay là mùa dịch COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong đang bận chỉ đạo thành phố thực hiện việc giãn cách xã hội. Trong lúc thi hành nhiệm vụ, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà chuyển ông Nguyễn Thành Phong đi nơi khác được. Chính vì vậy, việc củng cố lực lượng tại thành phố Hồ Chí Minh không thể thực hiện trong thời gian sắp tới. Đến bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vất vả cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng vì trước đây ông đã chọn sai một người, đó là Nguyễn Thiện Nhân. Tưởng ông này về thành phố Hồ Chí Minh có thể làm được gì với thế lực Lê Thanh Hải, nhưng cuối cùng 3 năm ngồi vào ghế bí thư thành ủy, ông này không làm nên trò trống gì cả, làm giờ ông Nguyễn Phú Trọng phải xếp lại hoàn toàn muốn kết tội Lê Thanh Hải phải moi ra vụ thủ thiêm. Ngày 29 tháng 5, ông trưởng ban nội chính trung ương Phan Đình Trạc được ông Nguyễn Phú Trọng phái về thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Điều đáng nói là ông Phan Đình Trạc làm việc về vấn đề thủ thiêm.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 Ông Trạc cũng kiêm luôn chức Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Lần này ông Trạc về thành phố Hồ Chí Minh làm việc với thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để kiểm tra nhằm thực hiện chỉ đạo của ông Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng liên quan đến các sai phạm xảy ra tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và các vụ án, vụ việc khác. Mục đích của ông Trạc là xử lý các sai phạm theo các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước. Đối với các sai phạm tại khu đô thị Thủ Thiêm, nay thuộc thành phố Thủ Đức, nhận lệnh của Nguyễn Phú Trọng, ông Phan Đình Trạc cho tiếp tục ra soát 33 trên 67 dự án. Với những dự án này, nếu tiếp tục ra soát thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với nhóm lãnh đạo mà đã tạo ra sai phạm động trời này. Ban Nội chính Trung ương là ban mà ông Nguyễn Phú Trọng đã tái lập nó vào năm 2012, rồi mời Nguyễn Bá Thanh ra Hà Nội nắm ban này. Ban này là một ban của ban bí thư do ông Nguyễn Phú Trọng nắm. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng ông Nguyễn Bá Thanh để moi ra sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng, nhưng cuối cùng ông Nguyễn Bá Thanh đã nhận cái chết bí ẩn và ban đó như bị rắn mất đầu nhiều năm qua. Nay ông Phan Đình Trạc vào Bộ Chính trị có được quyền lực hơn thì ông Nguyễn Phú Trọng lại sai ông Trạc vào xem xét các vụ án liên quan đến những sai phạm của ông Lê Thành Hải. Ông Phan Đình Trạc sẵn dịp đòi nợ cho Trung ương với số tiền 26.000 tỷ đồng tạm ứng từ ngân sách nhà nước để đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm tránh thất thoát, sớm có giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp để trả nợ các khoản vay ngân hàng hơn 4.000 tỷ đồng. Sau ngày 30 tháng 6 nếu không thực hiện xong thì chuyển các vụ việc đã rõ dấu hiệu phạm tội đến cơ quan điều tra để điều tra xử lý đúng pháp luật. Ban thường vụ thành ủy được đưa vào tầm ngắm. Ban thường vụ thành ủy hiện nay có 15 người, trong đó có rất nhiều người là những lãnh đạo được cất nhắc dưới thời ông Lê Thanh Hải, Việc đưa ông Nguyễn Văn Thể về chưa được và bứng ông Nguyễn Thành Phong đi chưa được là bởi lá phiếu của ban thường vụ thành ủy này. Nó chính là cái gai ông Nguyễn Phú Trọng muốn nhổ, nhưng không dễ. Tuy những thành viên ban thường vụ cấp bậc nhỏ, nhưng có là số đông, rất khó loại bỏ một nhóm lớn như vậy. Được biết ông Phan Đình Trạc yêu cầu ban thường vụ thành ủy phải lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng làm sao đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương giao về số tiền 26.000 tỷ và 4.000 tỷ tiền lời cho Trung ương. Nếu ban này không hoàn thành nhiệm vụ sớm thì Trung ương sẽ có biện pháp. Xem ra chuyện ông Phan Đình Trạc vào thành phố Hồ Chí Minh là rất có nhiều mục đích. Việc nhắn đến vấn đề Thủ Thiêm cho thấy ông Trọng đang muốn nhắm vào ai rồi. Ngoài vụ Thủ Thiêm và đòi nợ,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 Đấy là hiện tượng bao che và có vẽ như Nguyễn Văn Nên đang bất lực. Ông Phan Đình Trạc đề nghị thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trước ngày 30 tháng 6. Vụ án em trai ông Lê Thanh Hải cũng đang bị xem xét. Em trai ông Lê Thanh Hải là Lê Tấn Hùng cũng bị ông Phan Đình Trạc soi rất kỹ ở lần vào nam này đối với sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam do Thanh tra Chính phủ kiến nghị. Ông Phan Đình Trạc yêu cầu cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý nghiêm. Đối với sai phạm tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, ngoài vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý, giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì phối hợp với Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng rà soát 17 mặt bằng cho thuê không đúng quy định – nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để điều tra xử lý. Ông Trạc yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kiến nghị theo kết luận của Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, chuyển giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an phục vụ điều tra xử lý các hành vi sai phạm. Có thể nói, tình trạng của ông Lê Thanh Hải bây giờ bị tấn công tứ phía Hết cách này, ông Nguyễn Phú Trọng lại bày ra cách khác. Những sự bao che cho tất thành can cũng đang được ông Phan Đình Trạc cho xem xét lại. Đây là việc làm rất quyết liệt của ông Trọng, nhưng liệu có thành công hay không thì đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nội bộ chính quyền thành phố Hồ Chí Minh rất phức tạp, ông Nguyễn Văn Nên về thành phố khó mà lập được vây cánh